dành cho thị trường nội địa Nhật ở bên cửa hàng của chúng tôi với rất là nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp cho các bạn có thể ờ, lựa chọn và tham khảo đây thì đầu tiên tôi sẽ đến từng con bếp đây là con bếp số 1 hiệu Paloma có model là IC330SB bếp số 1 này có giá là 1,6 triệu mặt chán men chống xước và chống chày ở trên là bếp số 2 giá 1,9 triệu hiệu Paloma model là IC330SB bếp này có công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa đây thì ờ, cái dòng công tắc này chỉ ờ, duy nhất đặc biệt bên cửa hàng chúng tôi có phân phối hiện tại trên thị trường lúc này thôi tiếp theo là bếp số 3 giá 2 triệu hiệu Rinnai model là KG560L bếp số 3 giá 2 triệu bếp này cũng có công tắc rang chiên thoải mái đây không lo tắt lửa bếp mặt men chống xước và chống chày bếp số 4 giá 1,4 triệu hiệu bếp là Rinnai bếp model là VH56BL bếp mặt men tiếp theo là bếp số 5 giá 2 triệu hiệu Paloma model là IC330SB bếp này cũng có công tắc ren chiên thoải mái đây không lo tắt lửa bếp mặt men ở phía trên đây là bếp số 6 giá 1,6 triệu thì bếp là linh nay model là KGE31NSBL bếp mặt men số 6 giá 1,6 triệu đây tiếp theo là bếp số 7 giá 2 triệu hiệu bếp là Rinnai model là NTE 56CL đây là công tắc rang chiên thoải mái bên cửa hàng chúng tôi đây chỉ đặc biệt và duy nhất bên cửa hàng chúng tôi ờ, trên thị trường cái này á, mới có công tắc rang chiên cái này thôi đây các bạn bật ở bên phía tay trái này chính là mở cái công tắc ờ, chế độ rang chiên đây và bật bên tay phải này là tắt đây đây là công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa đây bếp số 7 giá 2 triệu mặt men đây <clears throat> tiếp theo là bếp số 8 giá 2,2 triệu hiệu Paloma model bếp là IC800B đây bếp số 8 giá 2 triệu mặt men chống xước và chống chày bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu Paloma model là IC N86B bếp mặt men đây cũng chống xước và chống chày ở phía trên đây tiếp theo là bếp số 10 giá bếp là 4,9 triệu hiệu Paloma model bếp đây là IC 360WA bếp này là full chức năng đây đây là chức năng ờ, nấu nước sôi nấu cơm và nấu cháo này bên đây là chức năng rang xào chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ hai bếp nấu đây và hẹn giờ bếp nướng đây bếp số 10 giá 4,7 triệu mặt chán men chống xước và chống chày full chức năng ở phía trên bếp số 11 giá 2,6 triệu hiệu Paloma model là BAN39B bếp số 11 giá 2,6 triệu ở phía trên nữa là bếp số 13 đây giá 2,4 triệu hiệu Rinnai model là KGE M660FTS bếp mặt men chống xước và chống chày đây bếp này tích hợp rất nhiều cái tính năng đây rang xào chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi đây nấu cơm và nấu cháo bếp số 13 giá 2,4 triệu tiếp theo là bếp số 14 giá 1,6 triệu đây hiệu là Paloma model là IC800B bếp số 14 giá 1,6 triệu ở trên là bếp số 15 giá 2,4 triệu hiệu Paloma model là BA39B bếp mặt men đây chống xước và chống chày thì hầu hết những cái dòng bếp của Nhật á, nó đều sẽ có tích hợp cái uh, bếp nướng này rất là tiện lợi cho các bạn sẽ sử dụng thì khi mà các bạn quý bên cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng một gói quà tặng đó là gồm một cái bộ pin sạc để cho các bạn có thể uh, sử dụng tiện lợi hơn ở bếp số 15 giá 8 triệu đây hiệu bếp là Rinnai model bếp là RTS61AWG10RN thì đây là cái dòng bếp kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt bếp này nó có phụ kiện là full inox và full chức năng đây đây full chức năng đây hẹn giờ bếp nấu nấu cơm nấu cháo à, rang xào đây à, tính năng đây là tính năng à, nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên nướng tự động bếp số 15 này giá 8 triệu thì các bạn lưu ý á, là cái dòng bếp này á dòng bếp này á, là các bạn phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được đây các bạn lưu ý đối với dòng bếp này á, phải đặt nồi lên thì lửa mới cháy được thì bếp số 16 giá là 4 triệu mặt kính cường lực full inox full chức năng hiệu bếp là Rinnai model là S650 VGAS đây full chức năng đây chọn nhiệt độ chiên nè nấu cơm nấu cháo nè đây là chọn nhiệt độ chiên nè nấu cơm nấu cháo đây là tính năng uh, rang xào hẹn giờ có hai bếp đây và nấu sôi có hai bếp đây nướng tự động bếp số 16 giá 4 triệu tiếp theo là bếp số 17 giá cũng 4 triệu luôn đây là một dòng bếp của Haman full chức năng đây đây full chức năng hẹn giờ có hai bếp đây chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi hâm rang xào à, nấu cơm nấu cháo và nướng tự động đây đây là bếp cũng là một kính cường lực bếp số 17 giá 4 triệu tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu hiệu là Rinnai model là RTE S66VCTSB đây là bếp mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt phụ kiện là full inox và cũng full chức năng đây rang xào đồ khô nấu nước sôi hâm và chọn nhiệt độ chiên hẹn giờ đây nấu cơm và nấu cháo và hẹn giờ bếp nướng đây bếp full chức năng giá 4,8 triệu bếp số 18 tiếp theo là bếp số 19 thì ờ, đây là ờ, Tokyo ga thì cái Tokyo ga này nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà cung cấp bếp ga nó sẽ là những cái bếp ga của Rinnai hoặc là Paloma hay những cái nhãn khác đó về nhà để tặng cho khách hàng hoặc là bán lại thì đây là một cái dòng bếp của Rinnai đây thì con bếp số 19 này nó chính là cái con bếp số 15 đây nó là hai con bếp cùng một mẫu đây nó là dòng bếp của Rinnai luôn đây số 15 đây con 19 này chính là con Bitcoin này đây nó cũng là full inox và full chức năng đây giá 8 triệu mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt tính năng là hẹn giờ bếp nấu bên tay ờ, trái đây nấu cơm và nấu cháo này rang xào đây nấu nước sôi và hâm đây chọn nhiệt độ chiên và đây là tính năng nướng tự động và nướng theo loại thực phẩm bếp số 19 giá 8 triệu đây là bếp số 20 giá 4,8 triệu đây là mặt kính ờ, cường lực đây các bạn nhìn thấy đây nhìn rất đẹp và sang trọng thì mặt kính này nó chịu lực rất là tốt nó chịu nhiệt rất là tốt và giúp cho các bạn vệ sinh nó rất là dễ dàng đây thì bếp là Rinnai model là S660 VGAS mặt kính cường lực phụ kiện là full inox full chức năng luôn đây hẹn giờ đây nấu cơm nấu cháo ờ, rang xào nấu nước sôi hâm và chỗ gì đậu chiên đây nướng tự động thực phẩm đây đây bếp số 20 giá 4,8 triệu ở đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba số là 21 bếp này có giá là 3,5 triệu thì mà những các bạn mà có nhu cầu muốn nấu ăn nhanh á thì các bạn có thể uh, sử dụng cái loại bếp từ này nhưng mà cái dòng bếp từ này á thì nó chỉ thích hợp nấu những món nước thôi như là nấu canh hoặc là nấu lẩu á, thì rất là phù hợp nếu mà để chế biến những món xào hoặc, hoặc là chiên á thì nó sẽ không có ngon bằng bếp ga đâu đây số 21 hiệu Toshiba giá 3,5 triệu ở phía trên đây là một dòng bếp ga âm bếp ga âm hàng trưng bày đây đây là hàng chưa qua sử dụng đây bếp ga âm có 3 bếp bếp số 22 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp của Haman dòng bếp âm <coughs> thì vừa rồi đây tôi đã tôi đã giới thiệu một số dòng bếp ga bên cửa hàng chúng tôi đây các bạn có thể xem và tham khảo thì các bạn có thể uh, liên hệ đây và uh, ờ, để cái mã số này sẽ có nhân viên bên cửa hàng gửi ảnh chi tiết hơn để tư vấn cho các bạn thì tiếp theo tôi sẽ đến với con bếp chính của cái video lần này đây có model MR 660 RSTS thì đây là phía trong cái nội thất của nó đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất phía bên ngoài của bếp thì cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 thì qua cảm biến cô bếp nó sẽ nhận được tín hiệu thì bếp nó cũng sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp đây nếu mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của relay bếp nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra thì có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo á, đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu ăn á, nếu mà xảy ra cái trường hợp mà nước nó trào ra nó sẽ chạm đến đầu chia lửa này và khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý á, là đầu chia lửa này đây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 thì nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 đến đến hai trăm rưỡi thôi biết nó sẽ không thể nào mà khóa ra là được Yeah.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 đây cả hai bếp đều đã đạt cái nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại nhiệt độ bếp bên tay trái đây là 208 đây và bên tay phải đây là hai trăm rưỡi thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến á nó tiếp xúc lại cái nồi á và nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 bên phải nó khóa ra đi, sau tính năng nước cạn nồi thì bên trái đã khóa ra đây thì cái thời gian sạc của chúng ta nó sẽ là 18 tiếng các bạn có thể để sạc bên pin qua đêm hoặc các bạn vừa sạc các bạn vừa sử dụng được được thì ở que cảm biến này đây ở điều kiện bình thường á nó sẽ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết nó sẽ tự động khóa ga nên là đối với những bạn mà chúng ta hay chế biến món rang xào á thì chúng ta phải cần đến nhiệt độ cao thì nó sẽ tắt lửa khi mà ờ, đạt cái nhiệt độ cao đó thì khi nó sẽ rất rất là bất tiện thì nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế một cái tính năng rang xào ở đây, đây mình ấn vào giữa khoảng 3 ờ, giây thôi khi đèn sáng đỏ như thế này thì khi các bạn kích vào tính năng rang xào của nhà, nhà sản xuất á thì cái que cảm biến này à? nó sẽ thay đổi nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó sẽ kéo dài cái thời gian rang xào chúng ta thêm được một chút nữa nhưng bếp nó vẫn sẽ khóa ra lại nó sẽ rất là bất tiện nên là để mà khắc phục cái vấn đề đó thì bên đặc biệt á, quyền ở bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ có thiết kế một cái công tắc rang xào giúp các bạn có thể rang xào thoải mái mà không lo tắt lửa thì nếu như mà các bạn có cái nhu cầu lắp đặt cái công tắc rang xào đó thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt rất là để các bạn có thể rang xào thoải mái hơn rất là tiện lợi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 thì các bạn lưu ý á, khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á, thì chúng ta đây không cắm hẹn giờ đây thì chúng ta để học pin này trống đây các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á, mà các bạn vẫn cái pin bên trong hộp pin này á, khi mà hết thời gian cho nó cắm này bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp